Hello anh em, ok thì hôm nay thì vẫn đó là chương trình đó là tặng cốt cho anh em bằng cách đó dự đoán kết quả số số Anh em nào dự đoán trúng thì vui lòng đó là hãy check tại comment nhá, ok Còn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là cách để chơi từ vốn thấp lên Thì anh em sẽ chơi xích bo cho mình Đó thì anh em uh, đầu tiên này vốn thấp 60.000 này Thì uh, anh em có thể đặt lẻ hay là đặt đấy cũng được Thì mình sẽ cố gắng chơi lên tầm 120 60.000 thì hơi thấp một tí nếu là 60.000 thì anh em đặt ờ, luôn 5 cửa thì cũng được Nhưng mà nó sẽ được lãi ít hơn Thì ờ, nói chung thì mình sẽ đặt ờ, luôn là vào ba con lẻ Thì cũng là nhiều lật lẻ thôi à Nó cũng được lãi đó là 30.000 này Đó lên 60.000 Thì cố gắng thì mình sẽ đánh lên 120 Sau đó thì mình sẽ đặt 5 cửa nhá 5 cửa này thì tỷ lệ ăn nó khá là cao hơn đó thay vì anh em đặt à, một cửa anh em có thể đặt 4 đến 5 cửa gì đấy tùy anh em còn anh em nào đen lắm thì anh em bị thì thôi đó ok này mình vẫn tiếp tục lẻ này ok này ba nữa ba lẻ rồi ba lẻ chắc chắn rồi đó trăm tư rồi sau khi lên trăm tư rồi đúng không trăm tư rồi thì uh, mình sẽ tôi xem nào ba à, ba à. về ba à, tiếng tay trước về ba này mình sẽ đặt ờ, một hai ba một hai bốn năm sáu để lại ba nhá thì anh em sẽ đặt năm cửa thì tùy vào dự đoán của anh em đặt năm cửa mình sẽ đặt năm cửa đó năm cửa tất tay luôn năm cửa này đó về hai này hai húp luôn Đó thì tỷ lệ ăn của nó sẽ cao hơn cho anh em Thay vì anh em đặt uh, cửa Hoặc là đặt uh, cửa hai cửa hay gì đấy thì anh em mặc dù ăn được ăn ít mất thì anh em cũng phải đánh đổi với một cái quy trình đó là nếu như mà nó về ba là anh em mất tất còn không thì anh em tỷ lệ thắng là 90% nhưng ăn thì nó sẽ ăn ít nhưng mà tỷ lệ ăn cao còn hơn là có nghĩa là người ta thường gọi là liều thì ăn nhiều còn anh em không liều á thì anh em ăn ít thôi đó gọi là vậy đó thì không liều thì ăn ít thế thôi đó lại về hai hai phát hai mình bỏ ba hai phát hai à hai phát hai à hai phát hai tiếp tục mình vẫn bỏ lại ba nhá thì em cứ đánh như vậy thôi đó thì anh em nào liều thì ăn nhiều không liều thì anh em thì ăn ít thôi đấy không liều này đánh như cái kiểu như này là không liều thì ăn ít thôi đó năm nè năm đẹp quá 5 à đó thấy chưa một lúc lên 200 rồi anh em thấy chưa chỉ có mới có một hai phút à lên là 200 rồi tiếp tục này vẫn là 45 mình đặt hết luôn đặt là đặt tất tay luôn mỗi cửa 40.000 là ăn lãi một phát là 40.000 còn gãy một phát là đây à, là bay luôn <laughs> ok vẫn húp này đó vẫn húp này tiếp tục này đó thì đặt 5 cửa tỷ lệ ăn của nó khá là cao rồi hai trăm rưỡi này 250 là mỗi cửa 50.000 này 250 là mỗi cửa 50.000 rồi Ok này Mỗi cửa 40 này Mỗi cửa Ok mỗi cửa cờ cưới này của ơ Loạn hết rồi anh em ạ 6 nữa chứ Ôi dồi ôi gãy gãy gãy 6 là tiếng này bị gãy rồi Gãy 10.000 rồi Đặt nhầm rồi hơi loạn chút anh em ạ thông cảm 16 là hơi gãy rồi Đây này mình sẽ bỏ lại 3 tiếp nhá Mình sẽ bỏ lại 3 tùy vào anh em tin tưởng con số nào anh ghép con số nào anh em đặt thôi Mỗi cửa 40.000 này Tiếng trước bị gãy mất 10.000 Ok hai húp tiếp này Thấy chưa anh em Tỷ lệ húp nó khá là cao rồi Anh em yên tâm Còn anh em nào đấy là liều thì ăn nhiều Còn không thì anh em về phát thì anh em cũng gãy hết luôn à đấy mình cảnh báo trước anh em như vậy chẳng hạn như mình đặt mình đặt để lại mỗi hai này mà nó về con hai phát coi như là anh em gãy hết luôn hiểu không đó mỗi cửa mình sẽ đặt 50k này mỗi cửa mình sẽ đặt 50k sẽ được là được 50k à, ok 6 tiếp đẹp quá là 320 rồi anh em mỗi một tiếng lãi 50.000 lên 320 rồi tiếp tục này tiếp tục này mỗi cửa sẽ là 60.000 đúng không 60.000 lãi 60.000 này ok này 6 tiếp này đẹp quá 209 này 29 là 307 rồi 307 rồi Cố gắng thì ờ, anh em không nên tham liều lắm đâu nhá Tham nhiều lắm Ok chưa Chẳng hạn như vậy thì mình sẽ cố gắng kiếm lên tầm 500, 600 gì đấy Là nghỉ Còn không nên tham lên thêm tham nữa Bởi vì không sớm thì muộn thì nó cũng phải, sẽ bị bể kiểu ờ, Nó cũng bắt, nó cũng soi mình thôi à Không sớm thì muộn nó cũng soi mình thôi à nhưng quan trọng thời gian thôi nên kiếm một thời gian đấy nếu anh em bình thường an toàn thì anh em nên kiếm hai ba trăm thôi là chạy đó được hai ba trăm này em chạy 400 rồi này đấy 400 rồi có khi mình làm 1-2 tiếng nữa thôi là nghỉ ok này, bỏ lại 6 này ok này tiếp này 60.000 này 1-2 tiếng nữa thôi nghỉ lên 4 ok này 4 à là bao tiền rồi 486 vẫn chưa đủ 500 à chưa đủ 100 vẫn phải làm một tiếng nữa anh em ạ vẫn phải làm một tiếng nữa tiếng này thì uh, tiếng này này 10.000 này bỏ lại 6 Ôi không kịp rồi đặt 20.000 thôi đủ cho 500 ok này là cho 500 chưa 503.000 503.000 thế là ok rồi đấy anh em 503.000 Đấy đẹp mỹ mãn thế thôi không cần phải nhiều đâu anh em chỉ cần ăn lãi tầm này thôi đó 60.000 lãi 500 thế là được rồi không cần phải lãi nhiều đâu ok chưa thì đấy là cách chơi của mình anh em liều không liều thì ăn ít thôi chắc là mình sẽ dừng video nhá bye bye xin chào tất cả mọi người nhá bye bye